써딕사요 써딕사요 예 써자잔이 써딕사요 써딕사요 예 써자잔이 무간 좀딩 써냐딩딩 예 같이간 아양나이 thơ ra đang Malaysia đang soi lặng đang thâu tiền trắng say gió ra địch say còn thế gió ra địch say vì gió ra địch say gió sau gió ra biết dài Lá đám mai lại xa đó số ai làm đó tỏ tình chồng Thầy là xin đau sao gần nữ Con do ai lầm răng thạc nhau Gió say gió là địch xanh Còn thế gió ra địch xanh Vì gió ra địch xanh साय